xem kênh tôi Đấy, có những cái câu hỏi đặt vấn đề liên quan đến cái việc là tôi đang chơi phiên bản giả lập gì Thì tôi cũng xin trả lời anh em là đây nó không phải là cái phiên bản giả lập anh em nhá Mà đây nó là cái phiên bản uh, Auto Chat Mobile ở trên PC là Tôi chơi trực tiếp ở trên PC luôn Có cái bộ cài ở trên PC Và chúng ta cài qua cái phiên bản Epic Game Đấy, nếu mà anh em chưa biết thì anh em có thể Ờ, lên trên Google anh em ấn chữ Epic Game Auto Chat nó sẽ ra kết quả đầu tiên. Sau đấy thì anh em down về, anh em cài Epic Game, sau đó thì ờ, sau khi mà cài Epic Game xong thì anh em có thể vào trong Epic Game, anh em search Auto Chat Mobile. Đấy thì anh em nó sẽ ra cái Auto Chat Mobile này để anh em cài vào. Ờ, cái phiên bản này này thì có anh em đặt câu hỏi, có những cái câu hỏi phổ biến nhất ví dụ như là chơi cái phiên bản này thì có chơi cùng với cả cái phiên bản điện thoại không Thì tôi xin trả lời là có anh em nhá Và cái phiên bản này nó chính là cái phiên bản ở trên điện thoại luôn Những cái người chơi ở trên điện thoại sẽ ghép trận cùng với những cái người chơi ở những cái hệ khác Như là hệ uh, Playstation, hệ uh, ờ, PC Đấy, có thể ghép vào và chơi với nhau Chứ nó không phải là những cái phiên bản tách rời nhau anh em nhá Đấy, nó đều là có liên quan đến nhau hết và nó cũng cùng cái phiên bản luôn Tức là anh em có update thì Ở trên cái phiên bản ờ, PC ấy, nó cũng sẽ update theo Đấy nó sẽ cùng với cả phiên bản Playstation Và nó cũng sẽ cùng với cả phiên bản ở trên điện thoại di động anh em nhá Được cái là chơi ở trên ờ, PC anh em cũng thấy đấy nó Rất là đẹp Ánh sáng này rồi thì các cái hiệu ứng đấy, Hình ảnh mô đồ 3D khá là rõ nét Ok Ủa Chuyện này tôi là có một cái hai tia rồi Nên là chúng ta ra được ba Hunter kép luôn Anh em ạ à, Tôi tôi toàn đánh chuỗi thắng thôi Nên là tôi không bao giờ tôi giữ đồ Tôi là tôi cứ có cái đồ gì là tôi lấy hết Anh em ạ à. Trong cái trường hợp cái trận đấu này thì nó có ba con Hunter Thì lấy ba tia thôi Lấy cái hai tia Món đồ tím Để có thể đánh chuỗi thắng Đấy còn trong trường hợp mà tôi có mấy cái con Goblin ấy Điển hình là cái con Heaven Bomber thì nó sẽ là một cái bơ linh đầu game Đấy, nhưng mà bây giờ là không có Nên là chúng ta ghép ba tia đánh Hunter luôn anh em nhá Anh em thấy cái phiên bản này nó đẹp hơn đúng không? Và nó cũng luột hơn Đấy, cái tốc độ uh, à, FPS ấy, trên dây ấy, thì đấy anh em thấy là nó dao động 100 FPS trên dây đấy, Có những cái lúc mà nó lên tới 120 Thậm chí là hơn Tùy vào máy anh em cấu hình như nào Đấy Rất là mượt Mượt hơn cái bản trên di động rất nhiều Vừa đẹp hơn vừa mượt hơn Tất nhiên là sẽ có nhiều anh em sẽ tải cái bản này về và chơi ở trên máy của anh em thì anh em thấy là nó không đẹp bằng cái phiên bản mà tôi đang chơi mặc dù nó cùng cái phiên bản PC thì tôi cũng xin trả lời luôn là thứ nhất là cái máy của tôi thì tôi để full setting thứ hai là gì là ở trong mỗi cái video nó đều có biên tập lại anh em nhá đều có chỉnh lại những cái hình ảnh những cái màu sắc ánh sáng để làm thế nào cho nó rõ nét nhất nó đẹp nhất để phục vụ các anh em chính vì thế nên là nó chắc chắn là của anh em ấy Mặc dù là cùng phiên bản ở trên PC nhưng mà nó sẽ mờ hơn nhá anh em nhá, nó sẽ hơi mờ một chút. Và nó sẽ không sắc nét như cái bản điện thoại di động đâu, nó sẽ không sắc nét bằng đâu anh em nhá. Được cái là nếu mà so sánh về cái mặt thao tác của ba hệ máy ấy, thì cái uh, ờ, PC này nó nếu mà anh em chưa quen nhá, nếu mà anh em chưa quen với cái hệ máy uh, điện thoại ấy, thì anh em chuyển sang PC này nó hơi khó thao tác một chút kèm với một cái giao diện mà phải nói là hơi khó nhìn một chút đấy nhưng mà anh em sẽ quen trong vòng một tuần nhưng mà tôi là trước là tôi cũng cũng là uh, thay đổi cái phiên bản mà tôi làm quen sau khoảng một tuần thì tôi làm quen được đấy nhưng mà đến cái lúc mà anh em quen với cái giao diện này rồi ấy, quen với cả những cái hình ảnh và những cái thao tác gameplay thì lúc đấy anh em sẽ thao tác rất nhanh nó sẽ nhanh hơn cái phiên bản ở trên điện thoại di động đấy đấy Ok, đây trận này cũng có hai người chơi ở trên cái phiên bản PC này. Trận này tôi chơi cái gì nhỉ? Chưa biết là chơi gì. Tạm thời thì cứ hai đỏ ba hunter này thì cũng mạnh, nói chung là cũng mạnh. Cũng có thể chơi được giai đoạn đầu game. Gladiator à? Domiliter ra nó chơi uh, chơi chơi chơi <laughs> chơi chín ăn à chơi không không chơi uh, sát thủ à chín assassin kẹp với cả súng à súng co không anh em ạ <laughs> từ từ đã bình tĩnh chưa cứ bình tĩnh anh em nhá <clears throat> anh em biết là cái bộ đấy tôi không có mua glitter đầu game đâu tôi tôi tôi tôi sẽ phải là sáu hunter anh em xem cái clip trước anh em cũng thấy nói rất rõ ràng rồi đúng không xây dựng là nó phải 6 hunter đã nhiều máu đã nhiều chuỗi nhiều đã đấy có chuỗi đã rồi tính cái bộ đấy là chắc chắn là nó, nó sẽ phải là cướp điên đấy chưa có cướp điên nha anh em nhá nên là cứ bình tĩnh không có cướp điên ấy đừng có cắm đầu cắm cổ vào chơi cái bộ này súng hố đấy anh em ạ kể cả chúng ta đang có những cái hai cái con súng như này nhưng mà chưa chắc đâu nhiều khi hai con súng hai con súng lừa đấy mà kể cả là lên được hai sao thì cũng vẫn chưa có nó gọi là, là cái gì để chắc kèo được uh, à, lên game cả khi mà không có chấn phái anh em nhá cứ chấn có chấn phái ấy, thì chơi không có chấn phái thì cứ phải từ từ đánh là theo tôi ấy cứ anh em cứ xây dựng giống tôi heo thay sử Godman ra này hai đỏ thôi anh em cứ xây dựng giống tôi còn nếu mà anh em mà chưa xem cái clip xây dựng chuẩn bài ấy thì anh em có thể uh, đến cuối video nhá tôi sẽ để ở trong cái phần cuối video để anh em thấy cái cách xây dựng chuẩn bài nhất cái cách xây dựng đấy không những là anh em có thể là chơi uh, 9 assassin kẹp súng fake một cách uh, hiệu quả mà anh em kể cả anh em không chơi nhá anh em không có trần phái ấy. anh em không chuyển sang là cái bộ đấy anh em vẫn có thể chơi Greater đấy mà anh em không chuyển sang Greater anh em có thể chơi là 9 hunter nhá đấy chơi nó rất là dễ để có thể xây dựng theo cái cách đấy còn nếu mà anh em chơi em xác định ý mà anh em chơi kiểu là anh em mua mấy cái bọn là là là quy giạt ấy xong anh em kích hệ ba con assassin này Ờ, uh, Wizard này Và kẹp con súng tức là ở level 7 đúng không Xong em roll ngay từ đầu ấy Toa ngay Tôi nói thật với anh em Anh em nói chung ấy là cái bộ đấy ấy, Là cũng không thể ở 7 được Mà phải chơi ở 8 Tức là ở 8 kẹp thêm con gấu vào Đấy nhưng mà không dễ đâu anh em ạ à, Không dễ đâu Chơi ấy mà roll ấy Thứ nhất là phải roll ở súng 3 Thứ hai là phải có chấn phái là ở round 25 Nó phải có một cái cướp điên Thì cái bộ đấy mới gọi là chơi được ở giữa game Đấy, giữa game thôi nhá, từ 25 trở đi đấy còn lên đến 30 31 nó còn phải nhiều những cái món đồ khác cơ. Hút máu trừ giáp là cũng là phải có, búa xét. Đấy, nó có nhiều thứ lắm. Thì nếu mà giả sử nhưng mà không có cái chấn phái ở round 25 là cái cái cái cấp điên ấy thì lúc đấy nếu mà anh em xây dựng theo cái cái cái quá trình cái tiến trình xây dựng chuẩn của tôi ấy nhá. Anh em có thể theo dõi cái tiến trình đấy nếu mà anh em chưa xem clip đấy anh em có thể theo dõi ở cuối clip tôi sẽ đặt cái video ở cuối clip. Thì nếu mà anh em tiến trình nó xây dựng chuẩn như thế thì anh em sẵn sàng là anh em không có chơi cái bộ đấy mà anh em chơi 9 Hunter cho tôi. Thậm chí là 6 Hunter, 6 Exit rất ok, không cần phải cấp điên. Đấy, chỉ cần hai tia thôi là ok rồi. Đây rồi, cứ mua Hunter anh em nhá, bình tĩnh. Đủ Hunter thì, thì 6 Hunter thì cho vào áp 7 thôi. áp 7 sẽ là 6 Hunter kết hợp với cả hai đỏ. <clears throat> cái bộ Hunter nó rất rất là dễ để có thể chơi có chuỗi ở giai đoạn đầu game. Mà khi mà có chuỗi chúng ta có tiền thì sau ấy đến cái giai đoạn giữa với cả cái late game ấy làm gì cũng được anh em ạ nhá. Đấy, tôi tôi vẫn luôn để ở đây nó là 9 Hunter. Lúc đầu là cứ phải là như thế đã anh em ạ. Anh em cứ cứ kéo vào cho tôi đủ 9 Hunter thôi. Còn thằng nào ấy nhở? Để xem nào. Chưa gặp cái thằng nào. Lúc ca hát chưa gặp à? Lúc cái hát thì yếu nhưng mà cái thằng Clyde này thì nó mạnh quá Clyde 6 Clyde rồi Ở level 12 À ở round 12 tôi sẽ phải có 6 Hunter ở level 7 6 Hunter kẹp hai đỏ 6 Hunter kẹp hai đỏ kẹp hai Exit thì ngon <clears throat> Lúc đấy thì có thể là khả năng là vẫn đánh được Nhưng bộ 6 Clyde mà nó có online Bloodline 2 sao thì chắc là cũng không ăn được đâu Ok Bây giờ tôi còn thiếu ở đây là nó là thiếu một con nữa à? Thiếu một con Hunter, hai con Hunter nữa cơ. Thiếu hai con Hunter nữa cơ anh em ạ. Hunter là có rất nhiều ấy nhưng mà trận này có vẻ như là nó không độ lắm. Thiếu hai con nữa, thiếu Skull Hunter với cả thiếu con uh, con con rồng. Tôi là tôi múc hết vào rồi đấy, tôi múc cả nhện, tôi múc cả dài cá, tôi múc cả Tsunami vào mà nó không không không ra đấy đấy chứ còn thực ra là là, là, là tôi là tôi lấy hết hunter đầu game mà để tôi chơi chuỗi thắng lúc đầu thằng này ăn được không exit à ba ba hunter bốn exit ba hunter bốn exit được được được được được tôi vẫn ăn được Đấy, tôi kẹp được vào là cái con heo vào Thế nó gọi thêm được một con Coi như là tôi có 7 con Ok, ui đây rồi anh em ơi, đủ rồi Bây giờ chúng ta sẽ um, Ơ ờ, nhưng mà nó lại không có school Thế mới cay này 6 Hunter vào đã này Nhưng mà nó lại không có school Hunter Như này yếu hơn không nhở Như này có khi yếu hơn đấy Như này Tôi cho con heo vào ngon hơn Cho heo vào đi Bây giờ sợ sợ thằng Clyde thôi Thằng Clyde sang là vẫn sợ lắm Thằng Clyde này nó phải có con Skull Hunter vào kẹp vào hai đỏ cơ Thì mới chơi được Vứt cái con uh, Tôi sẽ vứt một trong hai con Dài cá hoặc là con Wing ra nó Mặc dù bây giờ có chuỗi đấy nhưng mà chuỗi này thì không giữ được lâu đâu đội hình tương đối yếu khá mỏng đam là có nhưng mà trông cái hàng trên nó mỏng quá ủ uh, velomancer cho hai con luôn velomancer mà ghép bố là cái cái cái chấm lan rồi à cái cái cái bắn hai tia rồi không được nếu mà tôi ghép cái uh, hút máu trừ giáp ấy hoặc là cái cướp điên ấy thì chắc chắn là tôi sẽ mua cái con này đấy mua cái con này để để để ví dụ như là chuyển sang insect cũng là một cái lựa chọn đấy chơi chơi hunter đầu game có rất nhiều lựa chọn nhá chơi chuyển được nhiều bộ lắm thậm chí là nếu mà anh em không biết thì mua 6 hunter đầu game ấy thậm chí là nó có thể chuyển sang là chơi assassin hàng riu 6 assassin hàng riu luôn kẹp cọc <laughs> anh em biết kiểu đấy chưa <clears throat> hay lắm nói chung là chơi hunter đầu game mà chuyển được rất nhiều bộ bộ uh, insect này 9 Hunter này 6 Hunter Exit này Đấy Đây là chơi 9 Hunter này Nhìn giống lắm này Đấy ra đủ bộ này 9 Hunter này Đúng không Đủ thiếu thiếu mỗi Skull Hunter là đủ 9 Hunter đâu Ô Skull Hunter đâu nhỉ Không ra nhỉ Được á Chuyện này thế này là, là, là bài là cho ra là giống 9 Hunter rồi Được để xem là, là bây giờ mà mà mà, mà, mà cho con Skull Hunter là up lên 9 là phải đợi đến round khoảng round 21 vậy mới up được lên 9. 21 lên 21 mới up được lên 9 anh em ạ. Bây giờ cái điều tôi cần nhất chỉ là cái con súng mà lên được 2 sao. Đợi hơi lâu ở đây anh em ạ. Cái con súng này nó ra rất sớm nhá, nhưng mà mãi nó không lên được 2 sao. Đấy, bây giờ vẫn đang phải đánh bằng co nó thỏ. Bây giờ trận này đồ nó cũng ờ, chưa được đẹp cho lắm Đấy, chiêu đẹp cho nằm Nhưng mà chơi Hunter thì vẫn có thể chơi được Ui rồi ôi anh em ơi Đam mê rồi <laughs> Đố anh em biết là tôi đang nghĩ cái gì ở trong đầu đấy Anh em nào mà xem tôi nhiều là anh em biết <laughs> Ui dã man quá anh em ạ Thôi thôi từ từ đã, từ đã. Như này là được đấy anh em hiểu tại sao không? Chân phái có rồi Đấy, chân phái chúng ta có rồi Chấn phái nó là cái gì? Cái hai tia. Đấy, có rồi. Không có cấp điên, thì có hai tia chấn phái của các con khác. Đấy, cấp điên thì chấn phái của assassin đúng không? Chấn phái của 9 xin súng Đấy nhưng mà nếu mà không có chấn phái của cái bộ này Thì chúng ta lại có một cái chấn phái của cái bộ khác Đấy chính là 9 Hunter kẹp Kẹp gì nhỉ anh em nhỉ <laughs> Cho anh, anh em trả lời dưới comment tôi không nói Đấy cho những ông nào mà chưa xem tôi Hoặc là xem tôi lần đầu ờ, đoán cho nó vui Đấy, còn anh em nào mà xem nhiều thì anh em biết ngay tầm này anh em nhìn biết ngay nhỉ <laughs> rồi được đấy <clears throat> có chân phái là được không có vấn đề anh em ơi chúng ta chỉ cần món đồ chân phái thôi line up vào theo chân phái anh em nhá ui đây cướp cướp điên này cướp điên này có cướp điên không ui không có không sao không có cướp điên thì chúng ta có cái khác tí xin thì que ghép vào cũng được cái gậy gai là được rồi rồi lên tám cái đã Giữ chuỗi cái đã anh em ạ. Hai bit vào. Tôi lại tưởng là có cái cướp điên thì sẵn sàng quay xe luôn. <laughs> Thôi được rồi, cái tầm này là cũng được rồi. 6 Hunter kẹp với cả hai bit. Giữ chuỗi anh em ạ. Chưa gặp cái thằng đang có chuỗi đúng không? Thằng có chuỗi của Lai, Lai Bloodline 2 sao. Gặp chắc mất chuỗi. Hơi khó. Đồ này chưa chốt được anh em ạ. Vấn đề là mấy cái đồ này bây giờ chưa dám chốt ấy tôi tôi rất muốn là có một cái bkb và một cái cấm đánh đấy mà tôi chốt chốt, chốt thì, thì từ từ đã nhá anh em nhá đấy là chưa kể là tôi còn cần một cái gì cần một cái uh, giáp băng cũng cần luôn nó cần nhiều thứ nên từ từ đã ui gặp cái thằng có chuỗi này nhưng mà cái thằng này live blitz live hai tia tôi chết rồi mất chuỗi cho cái thằng này thì họa lắm anh em ạ à. ơ ơ nhưng mà có vẻ như là ăn được này Còn ba con đâu Ôi rồi ôi Anh em ơi Quả quả kéo Kẻ chỉ của con Wing Ranger Làm phát cho chết toi con này một lên <laughs> Ui ảo nhở Ảo đam ảo thế này. Ôi rồi Hay quá Cắt luôn chuỗi thằng kia luôn Cái thằng mà sợ nhất thì bị cắt chuỗi rồi Thế thì ngon rồi Có lên là, là, là ghép đồ luôn không nhở Ghép đồ luôn không Chuyện này có mết ấy không dám ghép luôn Có BKB phải có BKB nhưng mà lại phải có cả cả cả cả cấm đánh nữa Nói chung là cái trận này, này cần khá nhiều đồ Đấy, có mết nhá, có glide Có khi nào mà bây giờ tôi không lấy đồ mà tôi giữ được cái chuỗi này đến round 20 không nhở, anh em nhở Tôi nghĩ là khó đấy Khó đấy, chắc phải chốt đồ thôi Lấy cái gì, lấy cái gì đánh được chuỗi luôn Lấy một cái giáp băng thì sao Giáp băng cho Siren Hóa đá sớm Ok <clears throat> Ui gặp assassin luôn ạ Thì mất mẹ chuỗi luôn <laughs> Cày đấy nhở Bớ lại bớ vào con, con súng cầm đồ đầu tiên mới cay anh em ơi Thế như này Ơ nhưng mà chưa chắc thua đâu nhá Ơ chưa chắc thua đâu nhá Chưa chắc thua đâu nhá Ừ rồi ôi Ui hay thế còn gầu đồ gánh anh em ạ Gấu con gánh Ui tí chết anh em ơi Ui cái thằng kia Cái thằng assassin nó xả hết tiền <laughs> Nó, nó xả hết tiền nó cắt chuỗi tôi cả Mà nó đéo cắt được Ngon <laughs> Qua được hai cái ải khó nhất rồi Ui anh em quả cảm giác nó bớ con súng hết hồn Bay xuống bớ ngay con súng chết đầu tiên ạ Cầm đồ chết đầu tiên Thế vẫn ăn được Ảo thật sự Hunter này cũng mạnh đầu game ấy chứ Mà cái quả đấy mà tôi không lấy cái giáp băng này có khi là tôi tèo đấy anh em ạ may lấy cái giáp băng sớm là cái con con siren của tôi nó mới hóa đá được cái quả đấy là mới sống rồi đấy còn không hóa đá được là chết rồi đấy may cũng may quả quyết định nó, nó phải nói là không thể nào mà có thể chính xác hơn ui chuyện này cũng có hunter à trùng bộ rồi nhưng mà thằng này hình như là chơi uh, hunter exit thì phải không sao bây giờ tôi vẫn ăn được tầm này ba hunter thì cũng chưa có cửa đánh được đâu 3 Hunter, 6 Exit Ở level 7 à Thoải mái, cái tầm này tôi vẫn ăn được Được đấy Rồi rồi rồi Rồi, đây rồi, Skull Hunter Đủ 9 chưa 9 Hunter đủ rồi đấy Đấy nhưng mà nếu mà chơi cái bộ này thì, thì tôi nghĩ là Chúng ta chơi ở 8 để roll cái co lên 3 sao đã anh em nhá Chứ còn áp 9 vội thì nó cũng không ngon đâu Toàn một sao thôi Hunter thì lên 9 thì, thì, thì, thì lên 9 là có 9 Hunter Nhưng mà nó bị một cái là đam to nhưng mà lại không có tăng cơ Cần phải hai sao đã Full hai sao đã mình mới tính cái chuyện áp 9 được anh em ạ à. Không dí lên 9 vội đâu Dí lên 9 phát là hết tiền luôn Là full một sao luôn đấy anh em Cứ bình tĩnh Đánh từ tốn thôi Nó cái tầm này mất chuỗi cũng được rồi Chi Hunter xác định là nó chỉ đến round 20 thôi anh em ạ Xác định là không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ mất cái chuỗi này thôi anh em nhé Ôi Ôi Ôi nhưng mà mất chuỗi ở round này á Không không không không không không không không không không không Súng súng súng bắn súng bắn Được quá Ui ui may quá anh em ơi Mẹ tí nữa thì hòa Con rồng nó vẫn sống Nó hóa ra được hai con rồng <laughs> Mất chuỗi đao nào Nhưng mất chuỗi đao này thì nó sớm quá anh em ơi Rôn nhẹ cái Ui quá ổn Được đấy Ok Đấy cứ full hai sao là được rồi Full hai sao súng cho lên ba cũng được Súng này Súng rồi thì Ơ nhưng mà cái con con con con cung đen của tôi là vẫn coi như là là một sao này. Cung đen chuyện này lại coi như tin đẻ rồi. Cung đen lên hai sao. Con dài cá lên hai sao nữa là phun bộ hai sao. Ok. Thôi nói chung là run ở 8 thôi. Ở 8. Bây giờ hiện tại là đang chơi là là bảy Hunter đó. Tí nữa bỏ nhiệt ra. Ui đây rồi, giải cá rồi. Đây, tôi sẽ ghép cái hút máu trừ giáp đã. Hút máu trừ giáp đã anh em ạ. Ok, có BKB không? Thiếu cái BKB. Là có cầm đánh đấy. Nhưng mà thôi, cứ để dành đi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái giày cá ra đã. Bỏ giày cá ra cho nó đỡ vướng. Roll nó lại trùng với con giải cá Không cần con đấy 3 sao anh em ạ Skull Hunter lên 2 sao Cho thay vào con nhện Cứ full 2 sao đã rồi tính Ui mất chuỗi thằng này không Không không không không không Không không Súng đứng rất xa để có thể bắn vào Ok Sợ thế nhở 9m à Ui đều rồi, đều rồi, đều rồi Nhưng mà vẫn chưa có con live Bloodline nào anh em ạ <laughs> Live Bloodline ra được đúng một con Ra được đúng một con Thôi lên 9 luôn, 9 Hunter luôn anh em Lợi thế chỉ đến một lần Không đến nhiều lần cho chúng ta đâu Full 2 sao rồi lên 9 đánh luôn Live Bloodline thì cứ đứng đấy Đợi đấy Tôi sẽ roll ở 9 Nha anh em nhá Roll ở 9 Live Bloodline con này thì buộc phải là đứng ở ngoài thôi chứ còn cũng chịu bây giờ mà run ở 8 là là là là, là đội hình là nó yếu lắm đến cái lúc mà nó phải lên 9 để chơi 9 hẳn rồi anh em ạ ok chúng ta có một con uh, cung đen lên hai sao có thể gánh được giai đoạn này Rồi ok, thằng này thì ăn được. 9 hàn. Chị Hunter khỏe lắm nhá Chị Hunter mà full 2 sao là ừ, Ở trong cái giai đoạn mà 21 đến 25 là rất khỏe đấy nhá Không yếu đâu Đây rồi, line Bloodline này Rồi nhá, sao lại mua con này Bán đi Ok Trứng này thì từ từ Tôi có thể tôi sẽ đập cho con cung đen lên 3 sao trước Đấy Còn uh, ờ, Line Bloodline thì cứ từ từ Tôi cũng sẽ dừng lại tôi roll ở level 9 thôi Bao giờ mà 3 sao thì, thì, thì up 10 Cho vào cũng được Ui uh, có một quyển sách này <laughs> Hay quá Ở đâu ra vậy Ở cái thằng vừa chết không biết chơi gì nhỉ Chơi của Clive hay là chơi Human gì đấy ra quyển sách 9 feather <clears throat> hay quá Chuyện này đâu có sợ đâu À đâu thằng này chưa có 9 feather, chưa có 9 feather. Đây là, là vẫn chưa phải là 9 feather. Thiếu con Grim, quá đen chưa đối thủ. Ui một máu. Đen quá. Không có con Grim anh em ạ. Đấy, anh em chơi cái bộ giạt là anh em cũng phải cẩn thận trong những trường hợp như này. Đấy là tất cả đều có nhưng mà thiếu mỗi con Grim, thế là không kích hoạt được. <laughs> chơi cái bộ rất là sida chơi những cái line up khác ấy thì con Grim Chóc ấy nó ra rất là dễ rất là dễ dàng nhưng mà cứ đến lúc mà chơi fake là coi như là thiếu <laughs> thiếu hơn grim nếu làm gì luôn anh em cay thật đùa bộ uh, mét fake hay là chín uh, feather fake à đây có này nó có rồi nó có rồi nó có rồi mày nhá mày roll quả cuối ra con grim còn sống đấy rồi Glide này cũng đã full 2 sao rồi đây Ủi lai blade lai hai tia không ăn thua luôn Kinh thật anh em nhìn cái disable của nó Khống chế cực kỳ khỏe Bộ 9 Hunter này Đánh cho cái bộ cái line này meta này Vẫn ok chứ Đấm được bộ meta là nó gọi là ổn rồi Đấy trong khi đấy là bộ cờ anh em cũng thấy nhá Là nó có đủ bộ Ở level 8 rồi 6 cờ kết hợp với cả hai Warlock và hai Exit là nó có đủ rồi đấy Có chấn phái cho Library Line hai tia không ăn được bộ này Nói chung là cái tầm này 9 Hunter nó vẫn cứ là vô địch thôi anh em ạ à, Chưa gì đây, Chơi cái đéo ấy nhở À không thằng này là nó bị ao Nó bị ao thì phải Tiền một đống tiền luôn kìa Bây giờ mới xả tiền Chắc là bị ao Ui ôi, chuyện ma pháp ạ à. Đồ khéo quá nhở là chơi hunter mà đồ khéo quá thôi mảnh linh hồn đó ghép được cái truyền thánh nữa này cái truyền thánh rồi mua súng này ok 50 tiền luôn thôi anh em ạ 50 tiền luôn thôi Em phải truyền thánh luôn BKB thì vẫn còn slot anh em nhá BKB với cả cấm đánh nó vẫn còn ở đây Để dành Tí nữa chơi Nhưng mà round tiếp theo là gặp Assassin đấy Có lên là là ghép cái cấm đánh luôn không nhở Gặp Assassin hơi toang Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn ghép cái cấm đánh sớm Thôi chúng ta đổi vị trí thôi Đổi vị trí thôi Khép vào đây Bảo vệ con cung đen Bảo vệ con con thôi là được Đấy ui rồi mày đấy tình ui mà úp lồng mà đúng rồi con con con cung đèn của tôi mất mẹ chuỗi rồi úp lồng đúng vị trí luôn ơ ờ, chưa chưa chưa chắc ồ chưa chắc chưa chắc bắn chết tụi ốc luôn quá rồi <laughs> được của nó anh em thấy được à? <laughs> tôi nghĩ là anh em cũng sẽ có những cái um, suy nghĩ ở trong đầu là cái đau vừa rồi ảo ma calada đúng vậy rất ảo rồi, lại để con cung đen ở vị trí cũ thôi anh em ạ Xong rồi Lé <laughs> ganh thành công anh em nhá Nói chung là nếu mà chúng ta tính toán được đúng cái vị trí và cái cái rào ấy mà chúng ta gặp được cái những cái con cao tàu lé được ganh kinh lắm anh em. <laughs> Chuối vẫn giữ được luôn. Ảo lòi đúng không anh em? Khổ. Queen top server nó phải khác chứ anh em. <laughs> anh em thấy có khác biệt không? Khác biệt đấy, khác biệt đấy anh em ạ. À. Rồi bây giờ thì xem nào <clears throat> Bây giờ chúng ta làm gì Tôi nghĩ là vẫn ở 9 roll thôi Vẫn ở 9 roll thôi Giờ còn uh, à, 9 phe giờ này 9 phe giờ hú hồn cái thằng 9 phe giờ kia một máu luôn ra là con Grim <laughs> Thế là dễ chết được <laughs> Dễ chết được Nhưng mà vẫn đang coi như là ừ, Kiếm mấy con sắt đào killer lên ba sao đấy Chưa ra Hết tiền rồi Zone sạch tiền không ra được sắt đào killer ba sao thì cũng xuống hố thôi Ui thôi chết mẹ ơi Glide rồi nó, nó, căng rồi anh em ơi Căng thế nhờ Lên 10 rồi Khỏe rồi anh em ạ <laughs> Ôi mẹ vừa mới gáy rau trước xong rau này mất chuỗi mẹ luôn Cay thật Đùa Thật sự là như thế luôn Ủa hai trứng này Từ từ nhá Có lên đập trứng cho cung đen không nhỉ Từ từ roll cái lửa đây anh em ạ Rồi ờ, thôi đập trứng luôn này cứ bình tĩnh Còn nhiều máu mà à, Bây giờ ừ, nói chung ấy là xác định là chuỗi thì thế nào mất Làm gì mà giữ được chuỗi mãi được anh em Giữ đến chuỗi đến round thứ 27 đấy Thế là quá căng rồi đấy Bình thường là tôi chỉ cũng chỉ mong muốn là đến 20 là mất chuỗi thôi Đây chuyện này giữ đến tận 27 Anh em biết là Đấy nó là, là quá thành công rồi Còn bây giờ cái tầm này thì bây giờ chúng ta giữ máu nha anh em nhá Thay vì giữ chuỗi thì bây giờ nó là cái giai đoạn giữ máu <laughs> Sẽ bị nhiều thằng nó bắt lạt Đấy chắc chắn là sẽ bị nhiều thằng bắt lạt Trong đấy là có cái thằng này Nó lên được cái con cung đen 3 ở Trong bộ 6 Exit 6 Exit 6 Hunter Ơi vẫn ăn được này Ô <laughs> ăn được không Ui không được không được Ui hòa thế được rồi Hòa được rồi không cần thắng Giữ máu mà tầm này là giữ máu thôi anh em ạ Rồi đây Run tiếp Ui Nhiều quá nhỏ Roll cái nữa Thôi chết rồi anh em ơi Phải roll tiếp rồi Này không được U uh, đây rồi Thôi nha từ từ đập trứng đã Đập trứng lại Bloodline đã Con này là con lên 3 sao Nên là tôi đập trứng luôn Tôi xác định tôi roll ở 9 mà Nên là anh em yên tâm là kể cả là cung đen hay súng hay là con live bloodline đều sẽ là những cái con mà chúng ta sẽ phải up lên thôi đấy không vấn đề gì hết nha anh em nhá sẽ roll đến khi nào lên ba sao nên là cứ cứ từ từ cứ phải có slot và giữ 50 đô 50 đô roll Không nói nhiều Đấy, còn nếu mà chúng ta khô máu ấy, chúng ta roll hết tiền để lên được Live Blade Live 3 sao ấy Thì nó sẽ bị mấy trường hợp đấy là không có tiền để up lên 10 để kẹp cái con đấy vào Anh em hiểu không? Chính vì thế là tôi cứ từ tốn thôi Chơi ở level 9 kẹp 9 Hunter là được rồi Ok Đấy, round trước mày ăn tao đúng không? Round này mày có ăn lùi không? Round này mày có ăn được không? Vẫn ăn được <laughs> Chưa, cứ đợi đấy, cứ đợi đấy bạn ơi Bạn cứ up lên 10 sớm đi nhá Thằng này chơi đẩy cấp anh em ạ, nó sẽ là 11 đấy. 6 Glacier, 6 Glide ở level 11. Và tôi tôi sẽ là chơi ờ, roll 3 sao. Rồi để xem là 3 sao mạnh hơn hay là là là là, là 11 mạnh hơn anh em nhá. Đấy, 3 sao đánh ở level 10 rồi. Chấp nó đẩy cấp sớm lên 11. Đẩy cấp sớm lên 11 thì chơi ấy gì? Chơi chơi chơi 6 Glacier, 6 Glide thì ok. Chưa chắc ra là coi như là vô địch được đâu anh em ạ. À. Đấy. Mặc dù là nó cũng có cơ hội lên được con live Blade Line lên 3 sao thôi nhá Đấy nó nếu mà nó roll được 8 ấy nó có thể đấy nhá, nó cũng có hai con hai sao rồi. Tôi thì tôi tôi roll được 9 thôi để tôi giữ máu thôi, tôi không roll được 8. Đấy nhưng mà tôi cũng đang cầm của nó là 6 con đây. Nên là chắc là nó nhìn thấy tôi là cầm của nó 6 con Live Blade rồi. <laughs> Nên là nó nó nó nó nó, thôi, nó, nó nhường tôi đấy. Nó không roll nữa mà nó nó áp cấp luôn, nó chơi bằng con ca lông. Nó chơi co bằng ca lông hay nó chơi co bằng rồng đấy. Đây rồi, ba tia trần phái anh em ơi. Chắc chắn rồi. <clears throat> Rồi, ba tiền này sẽ giúp tôi giữ máu nhiều hơn. Ok. Rồi cứ bình tĩnh. Đây. Light Bloodline thiếu hai con nữa. Đấy, súng hai con nữa. Cung đen ba con nữa. Ok, cứ roll ở đây thôi. Anh em nhá. Cứ 50 đô luôn Còn rất nhiều máu, còn rất nhiều máu, thoải mái. Đấy, trong khi đó là chúng ta ở trận đấu này có assassin sắp chết rồi. Không sợ, không sợ. Chỉ sợ là Assassin thôi mà Mà Assassin sắp chết rồi đúng không Đấy còn ờ, thằng uh, Hunter exit thì sao Hunter exit thì nói chung ấy Là nó chỉ là kèo hòa thôi anh em ạ Kèo hòa thôi Không sợ mà Hunter exit làm đâu Đây gặp Hunter exit này Hunter exit thì nó có cái thời gian nó câu kéo thời gian nhưng mà đấy khi mà nó bị đóng đá này thì nói chung ấy là tôi vẫn có thể bắn được đấy mà khi mà đóng đá hết thì đến lượt nó đóng đá đấy là kèo hòa thôi anh em ạ đấy còn nếu mà không hòa ấy, thì nó cũng chỉ lọt một con đấy em thấy không đây kèo hòa này đấy ui không hòa đâu bạn ơi ăn đấy <laughs> vẫn ăn này anh em thấy không ừ. rồi ui thằng assassin chết rồi ui có cầm đánh luôn hay quá bạn ơi cảm ơn nhá rồi roll tiếp thôi anh em ạ tôi vẫn quyết định roll ở đây trong lúc roll này này chúng ta sẽ có nhiều thời gian roll để ra con Tetsulami Đấy, ra Tetsulami ờ, thay thỏ vào nó xong Ok có rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là, là, là roll nhiều kiếm Tesolami Chính ra như là mà up 10 kiếm Tesolami ấy, chúng ta hết tiền, chúng ta không có nhiều cái cái cái, cái lần roll thì chúng ta cái cơ hội ra ấy, có khi nó còn thấp hơn cơ anh em ạ, mặc dù tăng tỷ lệ lên đấy. Nhưng mà tăng tỷ lệ lên như thế nhưng mà mất bao nhiêu cái roll, đúng không? <clears throat> ok. Lần này thì tao có thể ăn được mày không? Ồ, ồ, ồ vốn vẩn ăn được này. Vốn vẩn ăn được này. Mà cái thằng này nó lên được 11 rồi anh em ạ. Lên được 11 rồi, lên được 11 rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa bỏ 6 Glacier vào. Khó đấy. Ui. Cái gì kia? Cái thằng 6 Exit nó ăn được chuỗi của cái thằng thằng thằng thằng Clyde á. Ôi đái vậy. Từ từ nhá. Bình tĩnh. Chúng ta bây giờ chúng ta yếu thì là đương nhiên rồi bởi vì là chưa lên được 10, chưa đủ bộ. Chưa đủ bộ anh em ạ Bộ này là phải lên ra được Tesolami cơ Thì nó mới gọi là mắc binh được Nếu mà đánh ở 9 ấy là phải ra Tesolami Còn nếu mà đủ bộ lên 10 kẹp kẹp kẹp cái con Liberate Line vào thì lúc đấy thì mới có thể là chiến được với những cái thằng kia. Nhưng mà có vẻ như thằng Exorcist nó lên được con cung đen ba sớm ờ, khỏe phết đấy. Nó bắt đầu đi đấm từng thằng một rồi. Càng đấy <clears throat> cái thằng Clyde thì nó cũng đủ bộ à? Thằng Clyde nó đủ bộ. Được không? Được không? Được không? Được không? Khống chế tốt là ăn. Khống chế tốt là ăn. Được. Ui anh em ơi, tôi ăn được thằng này rồi. Tôi vẫn ăn được thằng này cơ. Bây giờ nó sẽ là kiệt ba chân. Tôi thì tôi bị thua thằng Clyde nhưng mà tôi ăn được thằng Egosit, thằng Egosit ăn được tôi. À ăn được thằng Clyde nhưng mà lại thua tôi. Đấy, đấy như thế cơ. Rồi. Rồi, rốn tiếp rồi. Đây là ui trứng này, thiếu một con. Một con lai một liếc lai nữa. Cung đen à? Cung đen không? Không, không độc trứng cho cung đen anh em nhé Lai bữa đến lai luôn Đều u anh em ơi Lên 10 anh em nhá Nhưng mà có đủ không nhở Tính nhau nào 38 chia cho 4 Lẻ 2 9 lần Ấn 9 lần 9 36 Ui đủ đủ đủ anh em ơi Ui đủ đủ đủ đủ đủ đủ Đủ đủ đủ Lẻ 2 thôi Hay quá Vừa đủ tiền up cấp 10 luôn anh em ơi Hay quá dồn đồ hết cho Live Blitz like còn kịp <laughs> Rồi bây giờ gặp lại cái thằng thằng thằng Clyde này Bây giờ mới ăn hộ tao cái Rồi ôi anh em ơi Chấp cả coi như là 11 con 6 Glacier 6 Glide anh em nhá Ui rồi ôi anh em nhìn kìa Anh em thấy chưa Anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa Tôi nói rồi mà Cái bộ này tôi đam mê lắm anh em biết cái sức mạnh tôi đã phân tích bao lần rồi Là cái bộ này này Cái con Live Blade Live ấy Lúc mà nó clear Nó sẽ clear hết đối thủ Đấy, chỉ để cho một cái con cuối cùng nó sống sót là con co thôi Mà anh em biết là đến lúc mà chỉ còn một con sống sót ấy Mà nó phải đánh với cả 10 con thế này Thì 10 con này nó có khả năng là đẩy, đúng không? Nó bắn, nó đẩy đằng sau, nó không chế Và cái tỷ lệ mà 10 con nó dồn vào một con ấy, nó, nó kinh lắm Nên là cái con co không bao giờ nhấc tay lên được đâu anh em ạ à. Bộ này vãi đài luôn <laughs> tôi phải nói thật với anh em là từ lúc mà tôi biết cái bộ này mà khi mà tôi tôi tôi, tôi chơi xong tôi gặp đối thủ ấy đối thủ chơi bộ này xong rồi tôi tôi biết được cái bộ này là tôi đam mê luôn đánh toàn là, là coi như là có một cái đợt ở sờ farm đến chục trận này để leo đánh queen cơ anh em ạ ở đánh queen ấy thực ra là cái lúc đấy thì không phải là leo đánh queen mà lúc đấy là cái lúc mà uh, nó rank queen rồi đấy mà tôi chơi là tôi đánh ở rank queen tôi leo top server <laughs> lấy cái gì đấy nhở À lấy cái tốc đánh Đúng rồi Lấy tốc đánh không Có búa xét thì ngon Nhưng mà tôi không có búa xét cũng được <clears throat> hai con thôi Dồn đồ cho hai con thôi anh em ạ cái con uh, line blade line nó có đồ rồi thì chúng ta lại dồn tiếp sang cho con uh, con cung đen đấy cung đen còn một con nữa thôi là cũng lên ba sao rồi súng thì còn hai con nữa trận này khả năng là sẽ có ba con đấy nó lên được ba sao Ngoài ra có thể có Skull Hunter nữa Bây giờ lên 10 thoải mái rồi anh em ơi Cái tầm này thì không thể mất máu ở đâu Anh em ạ Gặp thằng này có có chết không Bị cấm đánh Bị cấm đánh anh em ạ Ôi Khả năng thua thằng này Khả năng Live Blade Live vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống nhưng mà thua ô thế vô lý nhở hòa ừ, không thua gặp thằng này hòa đó hơi vô lý một tí bởi vì vừa nãy rõ ràng là tôi uh, Tôi cũng là có 9 con mà tôi vẫn ăn được nó mà bây giờ tôi lên 10 con tôi lại thua Nó là do cái vị trí của quân cờ đấy anh em ạ Nó mới quyết định được cái thắng thua ở vị trí của quân cờ Tôi sẽ đổi vị trí một chút Đổi con rồng sang phía bên này Con này vào giữa đi Con này cho vào giữa Ok Như này sẽ ăn được Đổi vị trí một chút thôi anh em ạ vị trí live line thì là chuẩn rồi nhưng mà vị trí những cái con ở phía trên ấy nó có cũng nó liên quan lắm nên là nhiều khi là vị trí nó chỉ cần lệch một ô thôi là nó cũng liên quan đến cái kết quả trận đấu ấy anh em thấy không anh <laughs> em thấy không chuẩn chưa cái vị trí quan trọng lắm anh em ạ còn thằng thằng Clyde kìa anh em kìa sáu Glacier sáu Clyde level 11 bị tôi đẩy cho 19 <laughs> máu ạ à ạ 19 máu đấy anh em ạ à anh em cứ bảo cái bộ Glide tối thượng là là là 6 Glide với 6 Glacier ở level 11 đi nhưng mà nó chỉ tối thượng khi mà chơi ở level 9 ấy mà à level 8. Đôn được Live Blade Line lên 3 sao thì nó mới tối thượng thôi. Đấy. À đâu, thằng này nó vẫn chưa có đủ 6 Glacier. Thiếu một con. <laughs> thiếu một con Glacier anh em ạ. Thiếu một con mặc dù là ra được uh, Lancer rồi nhưng mà vẫn thiếu một con Glacier, thiếu con đéo ấy nhỉ. Đi Flicker à? Thiếu đi Flector anh em ơi Up 10 không tìm được ra con một sao Chết rất là cay đắng luôn <laughs> Up 10, up 11 sớm Nếu tìm ra được con một sao anh em ơi Cay Ok, ủa Đồ ngon quá nhở Rồi, mặc dù là không có cấp điên Nhưng mà không sao Bú xét này Hay quá Rồi hai tia nữa này Ghép được thêm một cái hai tia nữa Được lấy luôn anh em ạ Hay quá Vẫn ăn, vẫn ăn Tôi nghĩ là vẫn ăn thôi Ôi ừ, chết rồi, con ấy cũng bị hóa đá Live Bloodline bị hóa đá mới cay Thua rồi từ từ nhá chuyển vị trí L bây giờ nó là cái vị trí của con line blade line nó bị sai tí nữa phải chuyển vị trí line blade line bây giờ nó lại không phải đứng ở đây nữa tí nữa tôi chuyển nha anh em nhá chính vì cái vị trí của line blade line nó đang bị sai nên là nó mới bị thua đấy chỉ cần chuyển vị trí thôi là chúng ta sẽ thắng đồ này tôi nghĩ là cái cấm đánh hai nó sẽ là một cái món đồ mà quan trọng ở cái giai đoạn này Hy vọng là sẽ có được cái cấm đánh hai trong cái round này Ok Đao quỷ này uh. Chết rồi Hai tia à Cấm điên này, ờ, quên mất không ấy Đây rồi Cấm đánh hai là bù xét nhở Cấm đánh hai quan trọng đấy anh em ạ Cấm đánh hai thôi Không không không Bù xét cái gì tầm này nữa Cấm đánh hai Bây giờ là phải có cái cấm đánh để triệt tiêu cái con con cung đen của đối thủ Phế con cung đen của đối thủ đã anh em ạ Cái món đồ còn lại này chưa biết ghép cái gì anh em ạ Từ từ đã Roll cái nào Từ từ nhá Bây giờ tôi lại muốn là cái con này nó cũng lên 3 sao Thêm khống chế Cái giáp này vứt tạm cho con cung đen đã Ôi tôi chết rồi Quên mất không không không không không kịp đổi vị trí con con con con uh, um, Live Blade Live Live Blade Live đứng đây thì vẫn tèo à lao này thua Lai và Blade Lai phải đứng ở cái góc bên kia anh em ạ Ui này mất nhiều máu ấy nhở Không ổn 14 máu à, Thôi luôn mạnh cái nhá Kiếm cái súng 3 nè, Kiếm cái súng 3 Skull Hunter 3 sao Cung đen 3 sao Một con nữa Một con nữa thôi Ui đời ơi hay quá Ui còn một con nữa thôi, một con nữa thôi, lốt đi, lốt đi, lốt đi, lốt đi. Đây rồi, đây rồi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Còn một con súng nữa. Một con súng nữa thôi anh em ạ. Rồi. Từ từ nha, BKB. Chắc chắn phải có rồi. Từ đã chuyển sang đây, chuyển đây. Ok. Bây giờ mới ăn hộ tao cái. con cung đen nó lên 3 sao nó bị cấm đánh anh em ơi. Bây giờ live bullet line thoải mái bắn rồi. Hay quá. Mẹ đam một cung đen to hơn đam một live bullet line anh em ạ. Ok bây giờ cấm đánh của bạn là bị phế luôn Thằng này nó cũng có cấm đánh hai anh em ạ Nó cấm đánh hai của nó bây giờ cấm đánh con cung đen Ui rồi anh em ơi tôi lên được con súng ba nữa rồi Rồi xong rồi <laughs> cái tầm này thì bây giờ là cái con ờ, con con con live blade line của tôi nó thoải mái nó, nó, nó bắn rồi anh em ạ quá tuyệt vời rồi tuyệt vời Chuyển thẳng đến nơi rồi Dây cuối đổi vị trí của con Line Blitline thôi anh em Đề phòng trường hợp mà nó bắt cái con Line Blitline Ok Hay quá Ui rồi anh em ơi Ui rồi ui rồi ui rồi Ui kinh đấy cũng kinh đấy Cũng kinh đấy cũng kinh đấy Nhưng mà làm sao bạn ơi Ồ ồ tớ vẫn còn một con <laughs> Ui, một máu à một máu round này thì cũng sẽ đi thôi anh em ạ à ok rồi nói chung là bây giờ thủ tục rồi full rồi full ba sao rồi ui tên này thế thì xong rồi bạn ơi vậy <laughs> hai khống chế thì bạn đỡ nào được lấy một cái khống chế thôi bây giờ hai khống chế anh em ạ rồi xong rồi trận đấu ở đây nó sẽ là kết thúc anh em nhá chắc, chắc chắn là ăn rồi không nói nhiều đấy Exit thì nó có bất tử và tôi thì, thì thì clear rất mạnh clear rất nhanh ok ồ xong chưa xong chưa tỉnh dậy thì là cũng là lúc chết hết anh em ạ đấy chết hết rồi bây giờ chỉ còn mấy cái dây bất tử thôi bắn được con nào thì bắn ồ <laughs> ui dây anh em thấy chưa à mà tôi nhớ là trước đây có bà anh em bảo là cái bộ 6 exit ý kết hợp với 6 hunter là ăn được cái bộ này ăn làm sao được ăn kiểu gì anh em không ăn được đâu bộ này nó bá lắm tôi chơi nhiều tôi biết mà Đấy, ờ, nếu anh em ờ, vẫn còn chưa chưa coi như là chơi cái bộ này thì anh em có thể thử nhá Còn các anh em mà chơi bộ này rồi thì tôi nghĩ là cũng không khác gì tôi đâu Đam mê ngay anh em ạ à.